ngọn nến phai lên bình phong dài nhìn trăng xưa người giàu cứ u buồn ta thường dịu trước gió mưa núi xanh bên đầu bạc chỉ mong ai nhớ được bao tháng năm tuyệt đẹp một thế gian bao ái tình ta vương ta hằng vọng tưởng xưa đêm khuya ngắm đào hoa rơi chòm sao ngủ thiếp đi dịu trong chuỗi vừa cần dứt đi bao bận tâm mà tâm ý coi sự tình khó phai Kiếp đào kép qua bao bạo tạm liệu ai xót thương Chuyện nhân gian bấy lâu ca tụng cũng chỉ bình phà Đa tình từ cô lắm khổ đau Ai chìm đẫm đến ngàn sao Lạc mất đi hồng nhan chàng cứ cuồng si Đã mưa dầm bão rông từ phía nào đã cô độc thế tin ai bất dâu vương đi giang sơn đình thục sơn này hoang vắng tiêu điều đã không ai ta à phòng cung rộng mênh mông đến trong rậm xa ta thường dìu trước gió mưa núi xanh bên đầu bạn ai bỏ bạn với ta ngoài trăng với gió một đào tu vi sánh trời cao tứ kim truy trời sập đất rung một ngọn lửa chập lên giao thừa như một thanh kiếm huyền ảo lung linh đàn nhiễu ta tình nhiễu ta tình cứ văng vẳng xa sông bên khuya sao chẳng tia chờ ngày ai kia cùng theo ta bỏ ân oán nơi phồn hoa mộng mơ viễn vông giang hồ tựa khói mây trần miên man ngại chi do tài đôi ba hồi thông khoái hoa đẹp say sức nồng hoa của ta